Okay, xin chào mọi người hôm nay là phần 2 của đồ ăn ờ, khô cho chó thì hôm qua nhớ ra một cái là vì ờ, muốn ờ, review cho mọi người một cái loại cám của Đức mà nó rẻ là cái loại uh, Joshi Acti này nhưng mà lại bị chuyển nhầm cái bao này là cái bao đắt tiền bao này thì tính ra là nó 100 nghìn một cân thì hôm nay là mình ờ, review luôn hai cái loại cám của Đức mà uh, giá nó còn rẻ hơn cả cái XT nữa cái XT là giá của hãng đề xuất ở Việt Nam là 1 triệu 2 nhá còn cái uh, hai cái sản phẩm này thì là một sản phẩm là nó có 900 thôi và một sản phẩm của nó là 1 triệu đó cho một bao 18 cân thì hôm nay là mình sẽ bóc cái bao 900 là cái bao rẻ hơn 900 là bao này là bao dành cho chó trưởng thành còn cái bao uh, bao pho này là cái bao uh, dành cho chó tuổi đang tuổi lớn và chó trưởng thành đây là dành cho chó trưởng thành mình sẽ cắt ra nhé để cho mọi người nhìn Đó. và test luôn xem xem là chúng nó có thích ăn không cho ăn cái bao này Rồi, ok. Đây là cái hạt của nó đây. Hạt của nó như thế này. Đó. Này. Rồi, chờ tí để anh lấy cho ăn. Có vẻ nào? có vẻ là rất là thích. Chờ tí. Rồi, đó. Đó là cái bao ờ, phóng to nhá. Bây giờ là sẽ lấy cho chúng nó ăn trực tiếp luôn này. Đây, lấy cái vỏ ờ, chibi này. À đây, khoan đã trước khi cho ăn thì phải xem xem là cái lượng ăn của chúng nó như thế nào siro xích ra nào để anh kiểm tra nào đây à, con chó 5 à, cân 10 cân 20 cân 30 cân 40 cân 60 cân và 80 cân khi trưởng thành đó thì cái lượng ăn của nó nó quy định ở đây là như thế này này đây là thường thường những cái phổ thông này như giả sử như là giống rốt nhá những con uh, nhỏ con coi như là 30 cân đi thì nó là 500 495 g một ngày à, bình thường ờ, nuôi ở nhà thì là 370 g một ngày rồi tính là trong điều kiện nuôi ở nhà đi không có vận động quá nhiều à, cái con chó 40 cân thì là 460 g con chó 60 cân thì 620 g ok như vậy là ba uh, đứa này thì đong đúng một cái cống chibi này là 4 lạng rưỡi bằng mặt là đúng 4 lạng rưỡi là 4 lạng 6 cho thêm vài hạt nữa là sẽ đủ đây nước lọc để ra đây này đây là nước lọc thôi mọi người nhá để múc ra bát này trước này đây là cái tiêu chuẩn bình thường của nó đây mỗi con một cái cống này là khoảng 4 ờ, lạng rưỡi thì cái tiêu chuẩn bình thường của nó con chó 40 cân này 4 lạng 6 này thì mình sẽ cho thêm một ít nhá con chó 60 cân là 6 lạng 2 ok hôm nay là ngày đầu tiên mình sẽ test thử cái cám này mình sẽ cho chúng nó ăn nhiều lên để kiểm tra thử cái khả năng tiêu hóa cái cám này của con chó là sẽ cho nó ăn nhiều lên so với bình thường thì uh, bình thường là chúng ta sẽ cho ăn ở trong khoảng như thế này chúng ta sẽ cho ăn ở trong khoảng từ uh, ờ, 4 lạng rưỡi đến 5 lạng cho một con thôi hôm nay mình sẽ cho nó ăn mỗi con 6 lạng nào mi từ từ nào xích ra thì 6 lạng thì một cái cống này tính là 4 lạng hơn 4 lạng một chút rồi một cái cống này lại chia đôi ra rồi chia đôi ra này là sẽ được này cái này một nửa này đó à, mỗi cái 6 lạng ở đó còn đây là của chị Yumi à, Messi xích ra kia xích xích xích xích không che cái máy quay đây nước lọc này hôm nay là không phải đảo chung nữa mà hôm nay là sẽ làm riêng cho mỗi con một phần luôn cho nước lọc vào là để làm gì để cái con chó nó ăn nó không bị khô khi mà chúng ta cho ăn hạt đây là phần của con cút đồ nhé ok cái này đã xong này nhấc nó lên đây cho nó đỡ vướng này đó đây là cái cắm uh, loại uh, rẻ nhất đây chị đây tiêu chuẩn xích ra kia không uh, che ở cái này xích xích xích xích xích xích chibi đây rồi đó để xem xem là cho nó có ăn cái này nó như thế nào cái cám ngày hôm qua ấy, cái cám hôm qua cái cám uh, bao vàng này sensi hadun này thì đã cho chúng nó ăn và nhìn xem là chúng nó tiêu hóa như thế nào thì cái ok cái phân của nó rất là tốt mà dù là hôm qua là cho ăn hơi nhiều một chút để kiểm tra muốn kiểm tra một cái cám ấy mà nó dễ tiêu hay là không thì chúng ta cho nó ăn nhiều lên một cái này chúng ta biết ngay à, nhiều lên mà nó vẫn tiêu hóa tốt thì nó ăn đủ lượng chắc chắn nó sẽ tiêu hóa tốt đó nguyên tắc ờ, test đơn giản là như vậy thôi cho ăn nhiều lên là sẽ biết ngay là cám là có dễ tiêu hóa hay không và nhìn cái ờ, cái cái phân của con chó nhìn cái màu nhìn cái màu phân của con chó là chúng ta sẽ biết là ở trong cái cám đấy cái tỷ lệ các cái thứ của nó ở bên trong nó có ok hay không nhìn màu đạm mà ờ, dễ tiêu đạm mà ờ, tiêu không hết hay là như thế nào đấy thì nó ra màu đen nhìn cái màu của nó ấy, như là khi chúng ta cho ăn cơm thôi ok đây xong 3 phần rồi đây hạt đây nước đây mọi người nhìn nước không đó ờ cái này hơi ít nước này nhưng mà thôi đành chịu thôi thế thì cho con uh, siro ăn phần này đi nha à, phần này phần của Yumi đây đây Pila đây à, Messi đây thế Yumi ra kia Yumi ăn nhá Yumi ăn phần của Yumi ở đằng kia đây Yumi một mình một chỗ đây Yumi ra đây Mi ăn Mi đây phần của mi đấy đó là phần của mi đó ok di chuyển cái máy quay ra đây để mà nhìn cho nó rõ cho nó ăn đó mỗi con 6 lạng nhá à, mọi người đừng nghĩ là cái 6 lạng hạt này nó là ít nhá 6 lạng hạt này mà vào bụng mà nó nở ra thì nó phải ra khoảng tầm cân rưỡi à, khi mà con chó nó ăn hạt thì nó có một cái điều lưu ý là à, chúng ta sẽ phải uh, cho luôn luôn cho cho nó có nước để uống bởi vì nó ăn hạt này nó sẽ uống rất nhiều nước và đây như thế là mọi người sẽ thấy là cái những cái con chó của mình nó ăn ấy, bình thường là nó đang ăn từ nó đang ăn từ uh, cái chế độ ăn đồ tươi nhá ăn thịt ăn gà ấy là coi như là cái chế độ ăn là rất là ngon miệng mà nó chuyển sang cám mà nó cũng thích ăn cám ngay đó có siro là vớ vớ vào cái bát hơi ít nước cho nên là siro ăn chậm mà siro cũng ăn chậm hơn 6 lạng hôm qua ăn thử cái hạt kia gần 6 lạng hôm nay ăn cái này hơn 6 lạng còn bình thường mà nói là con chó 40 cân là chúng ta sẽ cho ăn khoảng 4 lạng rưỡi nhá 4 lạng rưỡi đến 5 lạng cái cám này thì mình lại nói cái cám này này đây cái bao này cho chó trưởng thành uh, made in Germany đây đó dành cho chó trưởng thành à, adult thì cái bao này 18 cân này cái ờ, đây, bao 18 cân này là cái ờ, giá của nó rất là mềm là Messi phần hết phần của Messi rồi thôi phần đấy phần của Siro con nào ăn phần của con đấy chứ không có ăn nhiều lên không không phần đấy phần của con thì cái bao cám này của nó là cái giá của nó hiện tại bây giờ là cái bao này giá của nó là là là đề xuất là 900 nha mọi người nha cho một bao 18 cân nó khoảng 61.000 một cân giá rất là ok à, cho 18 cân là đúng tròn 50.000 một cân chứ quên cái này là 50.000 một cân nhớ nhầm sang cái à, cái Joshi xt này thì nó tốt hơn một chút là cái Joshi xt này bao 15 cân của nó thì là khoảng tầm 60.000 một cân còn cái uh, à, TAS và cái uh, ờ, for kia giá nó sàn sàn như nhau một cái là cho chó đang tuổi lớn này cộng với chó trưởng thành này còn một cái này chỉ dành cho chó trưởng thành thôi thì cái đang tuổi lớn kia nó giá nó cao hơn một chút xíu là uh, như cái này là 900 bao này cái kia thì là một triệu nó không có tranh nhau nhiều nhưng mà đó nếu mà như 900 bao này thì nó có 50.000 cân thôi 50.000 một cân bởi vì nó 18 cân 5840 515 nếu với 4 là 9 ok thì cái bao này của nó 50.000 một cân mà nó là cắm đức mọi người nha là một và nếu mà tính ra cái lượng ừ, ăn cho một con chó 40 cân mình cứ tính là 5 lạng một ngày đi ok chưa à, tiêu chuẩn của nó là từ 4 lạng 6 đến 4 lạng 9 cứ coi như là 5 lạng thì 5 lạng một ngày là nếu mà dùng cái cám này là chỉ nó chỉ có 25.000 một, ờ, một ngày thôi ok 25.000 một ngày mà tháng 7 năm rưỡi đó à, lúc trước là mình ờ, không có chia sẻ các cái cái cái cái hãng cám dù rất nhiều người hỏi là bởi vì là cái giá của nó nó cũng khá là chát không phải ai cũng dùng được hãng cám mà giá của nó 100 đến 140 một cân thì thì khó rồi nhưng mà đấy à, với cái hai cái sản phẩm này là hai cái sản phẩm mà mình sẽ cho chó của trại nhà mình dùng uh, hai cái sản phẩm này bữa hôm nay sẽ cho nó ăn nhiều như thế để kiểm tra xem nào cái cái tiêu hóa của chúng nó như thế nào với cái lượng ăn nhiều lên gấp rưỡi lẽ ra là ăn ờ, ờ, bốn uh, lạng rưỡi thì mình cho ăn đến 6 lạng rưỡi đó thì để xem xem cái tiêu hóa của nó thế nào nó tiêu hóa tốt thì chứng tỏ là cái cám này là là cái cám mà các cái đồ của nó là các cái nguyên liệu để mà sản xuất cái cám này là, là những cái nguyên liệu tốt ở cái mức tốt dễ tiêu nó tiêu con chó nó tiêu hóa được chứ mọi người đừng có quan tâm quá khi mà với những cái sản phẩm cám này thì mọi người đừng quan tâm quá đến cái vấn đề là độ đạm với lại độ này kia bởi vì quan trọng nó không phải là là độ đạm nó cao hay thấp nhiều đạm hay ít đạm mà quan trọng nó có tiêu hóa được không mọi người cứ tính là giả sử như kiểu là trong ờ, mấy quả trứng vịt lộn ấy thì cái độ đạm có thể là nó ờ, còn nhiều hơn cả độ đạm của một con gà nguyên một con gà chẳng bằng mấy quả trứng vịt lộn nhưng mà khi mà ăn ấy thì ăn nhiều quả trứng vịt lộn như thế thì con chó nó cũng không hấp thu được mà nó sẽ ra phân đen còn ăn con gà thì nó sẽ hấp thu được hết đấy mọi người tưởng tượng là như vậy hay là các cái đồ ờ, gan phổi này kia thì cái độ đạm của nó rất là cao nhưng mà cái đạm nó lại đạm khó tiêu con chó nó ăn nó không tiêu hết được luôn luôn nó sẽ ra phân có màu đen là phần đạm thừa nó không tiêu được hết dù là mọi người cho nó ăn ít đó nó khác biệt nhau ở cái cho nên là mọi người đừng quá quan tâm đến cái độ đạm à, với các cái cám này à, còn tại sao mà mình lại chọn à, hai cái cám này là chia sẻ với mọi người uh, chia sẻ với mọi người là tại sao lại chọn uh, cho con chó nó ăn lâu rồi cho ăn cám lại mà lại cho ăn hai cái cám này bởi vì hai cái cám này là hai cái cám của Đức mà cái nguyên tắc của người Đức ấy, thì người ta mỗi một cái dân tộc mỗi một quốc gia nó có những cái uh, đặc điểm riêng người Đức người ta rất là thực dụng uh, mà cái hãng cám nào ấy mà ở Đức bán chạy thì chắc chắn là nó hiệu quả thực tế đó và cái hãng uh, sản xuất cái uh, cám này cái Josera này nó là cái hãng mà theo như mình tìm hiểu thì nó có hiện tại bây giờ nhá nó đang có 4 sản phẩm uh, nằm trong 10 cái sản phẩm mà bán chạy nhất uh, dành cho chó ba sản phẩm hoặc là bốn sản phẩm gì đó ở Đức bán chạy nhất ở Đức sản phẩm này sản phẩm TAS và sản phẩm Ford thì hai cái sản phẩm này mình nghĩ là nó sẽ phù hợp cho uh, rất nhiều người uh, mà có thể dùng hạt để cho chó ăn cái video ngày mai mình sẽ uh, báo lại cho mọi người cái tiêu hóa của, của của con chó khi mà nó ăn cái cám tas này như thế nào cả ba con nhá uh, và cái cám Junio với Adun kia mọi người cũng có thể cho cho nó dùng được hai cái này giá nó chênh nhau không có nhiều và nếu cái sản phẩm này tốt ấy, thì tiêu hóa tốt thì trại mình sẽ bán luôn và trại mình bán thì uh, có thể là trong uh, ờ, 100 bao đầu tiên mình sẽ có một cái số lượng 100 bao đầu tiên là mình sẽ có cái giảm giá cho mọi người nếu mà mọi người cũng muốn dùng đó giả sử như là cái bao này mà 900 chẳng hạn uh, giá hãng là 900 chẳng hạn thì có thể 100 bao đầu tiên thì mình sẽ để giá khoảng 800 rưỡi hay là 800 gì đó thôi kiểu như thế còn cái bao kia một triệu thì có thể 100 bao đầu tiên có thể là để cái giá khoảng tầm 900 ờ, hay 900 rưỡi gì đó cái đó thì để đàm phán ờ, cho cái giá để cho mọi người cái giá tốt nhất để mọi người dùng đó thì rất nhiều người lúc trước là rất nhiều người hỏi về là cái việc là chạy mình dùng cám nào thì thực sự mà nói là chạy mình dùng mấy hãng cám khác nhau chứ không phải dùng một hãng thế cho nên là nói với mọi người thì nó cũng rất là khó và cái thứ hai nữa là những cái hãng cám lúc trước mà mình dùng ấy thì ừ. cái giá thành của nó nó không phù hợp với mọi người ừ. không phù hợp với nhiều người bởi vì nó giá nó cao quá à, thì với hai cái cám này mình sẽ dùng cho chó của mình hai cái bao hai cái mẫu này cho chó đang tuổi lớn thì cho cái bao này cho trưởng thành thì cho bao này đó để xem với hai cái cám này mình sẽ cho nó ăn liên tục hai cám này à, cộng với lại ờ, bổ sung canxi và chibi như bình thường và mọi người sẽ cứ theo dõi ở trên các con chó của mình thôi đó đây là mình bóc luôn ra đó còn có thể bình thường mình sẽ không quay nhưng mà nói cho chúng nó ăn cái hạt này là cho chúng nó ăn hạt này chứ không có uh, quan điểm của mình thì không có kiểu là cho ăn cái này bảo cho ăn cái kia uh, test đấy một cái hãng cám một cái loại cám mà mình ăn mình phải thấy tốt con chó tiêu hóa tốt ờ, giá cả nó phù hợp như thế nào đấy thì trại mình mới bán chứ lúc trước rất nhiều người hỏi nhưng mà trại mình không có bán cám bởi vì mình bản thân mình mình thấy những cái hãng cám lúc trước mà trại mình dùng ấy nó không phù hợp với mọi người bởi vì giá nó cao giá nó ở uh, mức từ 1 triệu rưỡi cho đến 2 triệu một bao thì khoai lắm đó còn cái giá của với cái sản phẩm này thì giá của nó sàn sàn như là giá ở bên Đức nó sàn sàn nó bị cộng lên một chút so với lại cái tiền vận chuyển rồi nhập về nó phải đóng thuế thì giá nó vẫn tính ra là giá nó vẫn sàn sàn như là cái giá bán lẻ ở bên Đức cho nên là mình thấy có các sản phẩm này nó ok là mình uh, cho dùng thử thấy nó tiêu hóa tốt thì giới thiệu cho mọi người và mọi người muốn mua mọi người có thể tìm ở những cái chỗ bán hoặc mọi người có thể liên hệ với trại thì mình nói trước là mình sẽ để ở khoảng tầm 100 bao đầu tiên nếu mình bán bán hay không thì để chờ ngày mai nhá chờ ngày mai xem nào cái tiêu hóa của con chó nó như thế nào chờ ngày mai xem tiêu hóa của con chó nó như thế nào nếu tiêu hóa tốt thì trại sẽ bán còn tại sao mình không cần phải kiểm tra ở trong một cái thời gian lâu dài bởi vì uh, hai cái sản phẩm này ở bên Đức người ta đã dùng rất là lâu rồi người ta dùng rất là lâu và cái thứ hạng của nó nó có cái thứ hạng cái hãng sản xuất này nó có thứ hạng ở trên thị trường Đức thì thể hiện là ở cái chất lượng của nó rồi còn nó có phù hợp với con chó của mình không ấy là mình kiểm tra thực tế là xem nó tiêu hóa có tốt không nó tiêu hóa tốt một cái là ok là dùng đó và với cái ờ, giá của cái sản phẩm như thế này thì thực sự mà nói rẻ thực sự mà nói là quá rẻ đó quá rẻ cho một cái hãng cám của Đức cái hãng quá rẻ cho một cái hãng cám của Đức đó và trăm thì nó nhàn đó mọi người nhìn đó trăm thì nó nhàn mà đây là hôm nay là cho ăn là cho ăn nhiều hơn cái lượng cần nha lượng cần của nó như mình đã đọc lúc nãy là nó chỉ cần có 450 gram trên ngày thôi vận động nhiều thì là 495 gram coi như là 500 gram và hôm nay mình cho ăn 650 gram cho ăn 6 lạng rưỡi với con chó 40 cân nhé. đây là tính với con chó 40 cân còn uh, giả sử như về sau thì uh, ờ, Melsi với lại Siro mình sẽ có thể là mình sẽ giữ cố định ở mức cho ăn 5 lạng một ngày còn Pila to hơn một tí mình có thể cho 5 lạng rưỡi tức là cho thêm lên một chút thôi là sẽ là cái lượng cố định của nó ờ, bởi vì những cái con chó của mình nó cũng rất là nghịch nó cũng hoạt động cũng nhiều đấy thì mình sẽ cho ăn ở cái mức con chó hoạt động còn con chó của mọi người những con mà nó không có vận động nhiều nó không có tự nghịch nhiều thì mọi người có thể cho ăn ở cái mức cái con ờ, ở mức ờ, con chó ít vận động ở ờ, mức con chó ít vận động là cái mức 460g một ngày coi như 4 lạng rưỡi đó còn vận động nhiều một chút thì cho lên 5 lạng với con chó cái còn với con chó đực thì ờ, ở cái mức 60 ờ, cân là nó cho lên 7 lạng hay sao ấy là nãy mình đọc rồi trên bao cám nó sẽ có cái cái cái hướng dẫn cái cách dự, uh, ờ, lượng dùng thì tiện đây thì nói một chút về cái cách uh, mà chúng ta sẽ cho cái lượng ăn con chó theo hướng dẫn của nhà sản xuất nhá thì giả sử như là đây với con chó trưởng thành đây adun đây như cái bao này là cái bao dành cho cả chó đang tuổi lớn là cái con chó ở lứa tuổi junior và con chó trưởng thành thì mọi người sẽ nhìn vào đây đây này à, giả sử với con chó trưởng thành thì dễ rồi hàng này là cái hàng cân nặng của con chó nó đã trưởng thành rồi tức là cái cám này nó đã dành cho cả những cái con chó giống chó nhỏ và chó giống chó to luôn từ 5 cân là đã dùng rồi này 5 cân 10 cân 20 cân đến 80 cân này thì mọi người cứ ke ngang sang bên này là cái dòng là vận động ít chó vận động ít và uh, cái này là chó vận động nhiều đó thì mọi người sẽ thấy được là con chó 5 cân thì một ngày nó ăn 85 gram này hoặc là 115 gram nếu con chó vận động nhiều đấy cứ như thế con chó 20 cân à, một ngày nó ăn 245 gram nếu vận động uh, ít còn nếu mà vận động nhiều thì 195 gram thì mọi người sẽ so như thế con chó 40 cân này à, một ngày nó ăn 410 gram này uh, vận động nhiều thì nó 550g này đây bởi vì cái sản phẩm này là sản phẩm khác uh, sản phẩm này là cho cả chó đang tuổi lớn uh, dinh dưỡng có nhiều hơn mọi người tưởng tượng như thế nên cái lượng ăn nó ít hơn này đó thì uh, với con chó đang tuổi lớn thì đây mọi người sẽ so như thế này cũng là con chó 5 cân 10 cân đến 80 cân nhưng nó còn có cái tháng nữa đây là cái tháng tuổi cái ết của nó này ết in man này nó là bao nhiêu tháng tuổi này thì cái con chó hai tháng giả sử như với giống Rottweiler nha, mình sẽ so là con chó hai tháng ở đây à, và cái con chó khi nó con chó cái thì khi trưởng thành coi như nó 40 cân đi thì mình sẽ tính ra được cái lượng của nó ở đây cái lượng uh, của nó là ăn từ ờ, hai lạng rưỡi uh, 240 đến 290 hoặc là cái với con chó mà nó không to một chút hoặc lớn nhanh một chút thì con 60 cân khi trưởng thành cứ tính nó coi như nó 60 cân đi thì cái lượng ăn của nó 275 đến 340 gram đó con chó 3 tháng thì so sang đây con chó 4 tháng thì so xuống đây đó so theo cân nặng khi trưởng thành này và so theo tháng thì nó sẽ ra cái uh, lượng cám mà chúng ta cần cho con chó nó ăn đó thì nó rất là là dễ thôi mọi người đấy là cái uh, cách mà mọi người sẽ soi cái lượng ăn ở trên bao bì của nhà sản xuất người ta sẽ có luôn mọi người không cần phải hỏi ai cả mà mọi người tự nhìn mọi người xem thôi còn đây là cái sản phẩm dành cho Adun mà mình vừa cho nó ăn nó thì so con chó 40 cân trưởng thành con rốt này đây giả sử như con rốt thì là như thế này con poodle của mình đi mình cho ở cỡ 5 cân thì một ngày là nó chỉ ăn có một lạng thôi 95 đến 125 gram thì nó ăn có một lạng thôi còn nếu mà giả sử như con cho ta nhá như cho ta như kiểu là mông cọc hay là phú quốc đi 20 đến 30 cân cứ tính ở trong cái khoảng này đi thì một ngày nó ăn ở cỡ uh, từ 2 à, lạng 7 này cho đến 5 à, lạng đi đó thì tùy từng con 20 cân thì 2 lạng 7 đến 3 ờ, lạng 6 mà 30 cân thì từ 3 lạng 7 mà cho đến 4 ờ, lạng 9 coi như 5 lạng đó thì tùy từng con nhá mà mọi người sẽ so ra theo cái cân nặng của nó nó cho dành cái sản phẩm nó dành chung cho rất nhiều các loại chó khác nhau thì ngày mai mình sẽ uh, quay và mình sẽ báo lại cho mọi người cái tiêu hóa của bọn này như thế nào và sẽ cho mọi người cái uh, Ừ, thông tin để liên hệ nếu mà mọi người cần mua ok à, xin chào tất cả mọi người